Yeah. Wow. Mình có thằng mọi người. Wow. Wow. Thằng nha. Again. Oh yeah. Yeah. Wow. Wow ok mọi người oh. chào mọi người nhé hôm nay ờ, mình sẽ đi ra hồ anh xanh mình sẽ câu tiếp được ờ, bữa nay hôm nay là mình đi câu buổi sáng này à, mình mới vừa ra này được con cá trầu mã hàng nè đó mọi người nha à, rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào rộng nè cái con này cũng hơi nhỏ nhưng mà mã hàng mình tí mà có cá nhiều á mình sẽ thả nó đi lại rồi bây giờ mình bỏ vào rộng cho mình nước này hôm nay à, hôm nay vợ mình bận à, là không đi câu được hôm nay mình mua vé về mình câu thử cô có cá trầu không rồi ai ngờ đã có được con cá trầu nhỏ rồi mọi người nha rồi bây giờ bắt chép mình đi câu tiếp nha à, à, mọi người thấy hay và nhớ like và chia sẻ dùm cho mình nhé à, kênh vợ chồng pháp ly nha ừ. bây giờ mình sẽ móc vé móc vé mình sẽ móc ở dưới đít cây cái hồi nãy mình móc cái đầu là nó trật rồi giờ móc vé này à. giờ mình cao tiếp nha mọi người em mắc cái nồi lên rồi ừ. Con cá em ăn rồi bớt Bơ, giờ hôm nay sao bên nó tao chả dễ Ừ, bên nay quá cái gì đây à, oh, cá trê mọi người ơi <laughs> yeah. yeah, cá trê nè đó yeah cá trê hơi nhỏ nha ồ oh, cá trê nó hơi bị dạ nó bị lát rồi mọi người ơi thôi mình sẽ thả lại đây nha à, à, cá trê nó, nó đang bị đang bị bệnh thôi mình sẽ thả lại mọi người ơi. Ừ. mình sẽ kiếm con cá lớn hơn ra bữa Giờ mẹ Có rô đồng Một có rô đồng nữa mọi người ơi Có rau đồng hơi nhỏ mọi người nha da yeah, mình sẽ bỏ động con cá rô này nha yeah. À, con biết ngày cái con phi mà. Ừ. Ông giỏi mà. Ừ, giỏi quá mày. Cái yeah. con phi ông thấy có bóng cục dây trên đó con biết cái con phi ừ. mà. Ừ. Biết ngay mà nó ông thấy cục. Không. Yeah, yeah, yeah. Yeah. yeah. Cá rô đồng nữa mọi người. cái rô phi. cái rô đồng. Đồng đó mày. Rô đồng nó sấy mà. Để mùa Đấy. Yeah, cá rô đồng nữa mọi người ơi Wow, yeah Này, cần mới mà hàng luôn nha rồi rồi ba ừ. Con mình nó bàn đến coi ừ. Ốc đâu nè yeah dưới đây à, có nữa mọi người ơi yeah. yeah có rô nữa mọi người ơi à, đây hello mọi người giờ bây giờ mình à, thay đổi qua bên này mình cao nha mọi người bây giờ là cũng chiều rồi bây giờ đầu sáng giờ mà cá lớn không có à giờ bây giờ mình sẽ câu tiếp mình kiếm cá lớn nha câu một cá lớn cho mọi người xem nha sáng giờ kiếm cá lớn mà chẳng có cá lớn gì hết à cá rô đồng với cá một con cá tròn nhỏ nhỏ à rồi bây giờ mình kiếm một con cá lớn cho mọi người cùng xem nha sình nhiều lắm nó đang ăn này mọi người nó đang ăn rồi mang con cá nào lớn lớn lớn lớn à, cho nó ăn sai màu, nó nút mồi cứ dính được cá lớn được cá nhỏ nhỏ là nó hay ăn nó rỉ còn cá lớn là nó ăn khó chịu lắm mồi chạy luôn mà không dính mọi người ơi này là được nha mọi người tôi gọn con lá cá khá khá để cho mọi người cùng xem cái nhỏ ăn không cha con mình đây có nhóc đi nữa à, bây giờ buổi chiều à, nhóc nó về cho nó ngủ trưa rồi tranh thủ mình đi cha con giờ thì ở nhà làm một mình cái nào rảnh giờ mình mới đi với hai vợ chồng mình sẽ đi dính rồi mọi người ơi dính rồi dính rồi yeah dạ, cá rô đồng nữa mọi người ơi có một con cá rô đồng nữa nha sáng giờ cá rô đồng nhiều đó là cái món à, món dế này cá rô nó thích của khách là hơn yeah à, Wow! Wow! Wow! Wow! không mọi người wow con cách thầu à cách đầu châu á luôn yeah <laughs> yeah wow cách đầu cách đầu con cách đầu mọi người quá quá Yeah. Yeah. gì đây ừ, có thằng lóc wow được một con thắt lắm rồi mọi người ơi à wow bung lưỡi luôn này. quá ha. thôi mình sẽ thả làm nữa nha cho nó lớn này có đấy bà rồi bây giờ bây giờ cũng đã tối rồi à, mình à, chào